vậy thì bt dạo là gì định nghĩa bt dạo là những cái thằng bt nó ở ngoài á nó vô trong phòng game bạn nó chèo kéo khách của bạn nó dạy nó lấy tiền khách của bạn nó là bước một bước hai nó kéo khách bạn đi khách sạn luôn mà thằng bt cũ của bạn mất khách nó trụ không nổi nữa nó cơm áo gạo tiền nó lo trong bồ phá thai không có tiền trả thì nó nghỉ làm luôn nó nghỉ làm thì bạn đóng cửa luôn thì ghê chưa kiến thức bất động sản nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo Dreamer làm giàu Kiến xây Việt Nam Duy Nguyễn THOL BBT Building à, Tiếp tục Duy Nguyễn chia sẻ đến bạn với một cái đề tài kinh doanh phòng gym Đề tài này khá là hay và nhạy cảm nó dành cho những à, đối tượng mà ấp ủ cái à, giấc mơ kinh doanh phòng gym tất nhiên từ cái câu chuyện phòng gym chúng các bạn có thể áp dụng qua những câu chuyện khác trong kinh doanh đó là vấn đề PT vấn đề PT là một vấn đề mà tỷ lệ lừa đảo rất là cao cái tỷ lệ ức chế rất là nhiều các bạn sẽ phá sản các bạn sẽ vỡ nợ các bạn sẽ bị ngân hàng siết nhà nếu các bạn không biết chiêu sau đây PT dạo ăn hết khách phòng gym bạn luôn ghê chưa bi tí dạo nó như một con virus vậy đó bạn corona không bằng nó đâu nè mà các bạn không kiểm soát được bi tí dạo là coi chết liền bi tí dạo là mấy gì là gì là mấy thằng mới nhú lông đó nó ra đường nó kiếm ăn trên thân xác người khác bạn mở phòng gym ra bạn đầu tư tiền tỷ thậm chí hai ba tỷ bốn năm tỷ rồi bạn để tụi nó ăn trên đầu trên cổ bạn đó vậy thì bi tí dạo là gì định nghĩa bi tí dạo là những cái thằng bi tí nó ở ngoài á nó vô trong phòng game bạn nó chèo kéo khách của bạn nó dạy nó lấy tiền khách của bạn nó là bước một bước hai nó kéo khách bạn đi khách sạn luôn khách sạn là ví dụ thôi nó kéo bạn qua cái phòng game khác đó thì tác hại của bt dạo cực kỳ ghê gớm thứ nhất nó sẽ làm cho nội bộ bạn mất đoàn kết đúng không nó làm cho người người người ta gọi là hiềm khích người ta nghi ngờ lẫn nhau đó nó sẽ dìm hàng đội ngũ nhân sự của bạn nó sẽ nói a à, cái thằng này dạy cùi bắp lắm cái thằng này tướng méo bằng tao đó tao chích tao đẹp hơn nó thằng kia xấu hơn tao thằng kia chuột nhỏ hơn tao nên nó dạy mày không có trình thôi mày theo tôi đi đó là bt dạo nó sẽ chơi đủ chiêu hết mấy bạn đó nên các bạn nào mà làm chủ phòng gym các bạn cần phải biết quản lý phòng gym của các bạn nếu không các bạn sẽ chết vì bt dạo liền mà bt dạo bây giờ nó ngày càng đông mấy bạn tại sao bt dạo càng đông tại vì nó đi làm á nhiều khi nó bị ta đuổi mà thật sự nó đi làm cái đạo đức tư cách không có đó là chủ đuổi liền mà chủ đuổi liền thì nó, nó thứ nhất á là người ta biết rồi người ta không nhận nữa thứ hai là nó nó bị đuổi hoài nó cũng chán từ đó nó thành lập ra bt dạo wow. hình thức của nó là sao nha bây giờ ví dụ như bt dạo á là bây giờ nó vô phòng ghi bạn tập bình thường đó vậy thì dấu hiệu nhận nhận diện bt dạo là cái gì là cái gì đó thứ nhất là mấy thằng tướng nó hơi bự bự thường thường là như vậy nha mấy bạn tướng nhỏ nó hiếm làm bt dạo lắm <laughs> cục à có một tướng nào bự bự mà đi là lạ đó nó vô phòng gym các bạn tập thì các bạn phải theo dõi thế thôi các bạn không theo dõi là các bạn quản lý kinh doanh dở đúng không bạn quản lý kinh doanh dở mà người ta kiếm tiền các bạn người ta còn chửi bạn ngu nữa à nó kiếm tiền mà nó biết điều không tức vô nó ăn chia với mình đỡ quê mấy bạn còn ví dụ bây giờ á bạn mở phòng gym ra 2 tỷ mà để vô người ta vô người ta phá phòng gym bạn vậy nó không chửi bạn ngu mày có tiền mà mày méo biết làm ăn mày có tiền mày ngu tao không có tiền mà tao khôn mày tao ăn trên đầu trên cổ mày nghe tức chưa <laughs> nhưng mà đôi khi á bạn là chủ thì cách nhìn của thằng làm chủ nó sẽ khác cách nhìn của thằng làm công bạn đồng ý tôi điểm này không ba làm chủ bạn nghĩ rằng thôi kệ mẹ nó em út nó vô nó nó tập tành nó kiếm thêm chút đỉnh cũng được cái đó là cái bạn nghĩ thôi đúng không nhưng mà nó đâu coi bạn làm đại ca đâu <laughs> bạn là hứa danh cười nhưng mà thằng đó định lực á đó máu nhiều bên thượng hải này. cái tinh thần của bạn rất là tốt đó bạn sống rất là nhân văn rất là đàng hoàng nhưng mà cái đối tượng đó nó được hưởng lợi từ cái sự nhân văn của các bạn họ không coi các bạn là người anh họ không coi các bạn là đại ca yes. đó mà tao chửi mình cay lắm đó bạn, cay lắm nha cái này là tôi nói thật trong làm ăn kinh doanh cái lĩnh vực bt làm vậy còn nhiều lĩnh vực khác nữa đó các bạn tùy các bạn kinh doanh lĩnh vực nào thì các bạn áp dụng cho lĩnh vực đó đó còn riêng về cái màn bt dạo á thì thôi tôi nói đó là đề phòng đó những mấy nội bự bự vô lạ lạ thường nó không thằng mình nào chả có thằng nào con nào tập game đẹp mà nó nó ngồi nó nó nó, nó vô tư đâu thật sự á không có ví dụ như gym phục vụ cuộc sống mà nó khác còn nó thật sự với bạn tướng đẹp chứ tôi đề phòng đi hài luôn đúng không bạn thấy tướng nào cũng như tôi à không có thằng nào mà ừ. tự nhiên nó đã quắt đâu đơn đê tới rồi tới phòng gym bạn tướng đẹp cho tôi như vậy mà vô lại dễ thương là nhiệt tình nữa đúng không cái nhiệt cái nhiệt tình mới là chết mẹ còn nó tốt lắm bạn nó đi nó gặp hết người kia nó giao lưu luôn nó giao lưu nó giúp đỡ từng người thôi em tập bụng sai rồi anh tập bụng sai rồi đó và xong nó gặp bt của bạn phòng riêng bạn có bt đúng không nó sẽ gặp bt của bạn đương nhiên nó không dám bật tại vì bt của bạn cũng ngửi ra cái mùi nó là bt dạo thì nó là gần bt bạn nó gồng gồng nó dìm hàng bt bạn chơi vậy đó hợp pháp mà wow. thí dụ nha ví dụ như bt đang dạy nhỏ đó cái bài gặp bụng nó lại nó gặp ngay đó luôn nó gặp hự hự nó tập đẹp hơn bt bạn nữa rồi xong có tập xong nó gồng cái kích đó gồng cái à, ôi ôi phòng riêng tập đã quá đó, nhỏ nhỏ bên kia nhìn thấy thứ này ngon hơn là tạo ấn tượng bữa sau lấy facebook về tối nhắn tin riêng dính hàng đó vậy thì sao thứ nhất là bạn mất cái gói bt của nhỏ khách đúng chưa và đồng ý tôi không đợi đâu đăng ký bằng nữa tại giờ đăng ký bt dạo rồi rồi xong rồi con nó còn dụ khách bạn đi chỗ khác luôn nó đề phòng chứ bạn nó đề phòng một ngày bạn phát hiện ra nó bạn đuổi nó thì nó sẽ dẫn khách bạn đi qua chỗ khác trước đây nó sẽ lobby con đường đó là bạn mất đi một membership mà thường thường á nó nó bụp trúng khách vip của bạn nữa đúng không nó bụp trúng khách vip của bạn nữa mà con nhỏ nó có tiền nó thuê bt suy ra bạn bè đó cũng thuộc dạng khá giả hợp lý không đó rồi xong rồi nó ngủ hết nguyên đóng bạn bè nó đi qua phần khác bạn mất một lượng khách rất lớn về membership bạn mất một lượng tiền về bt xong rồi thằng thằng bt cũ của bạn cũng mất khách luôn mà thằng bt cũ của bạn mất khách nó trụ không nổi nữa nó cơm áo gạo tiền nó lo trong bồ phá thai không có tiền trả thì nó nghỉ làm luôn nó nghỉ làm thì bạn đóng cửa luôn thì ghê chưa bởi tôi nói là thật sự á bi tôi giàu rất nguy hiểm nó thật sự đây chia sẻ với mấy chị em luôn chia sẻ từ đáy lòng ngày xưa đó cách đây chừng bốn năm năm duy có một tham vọng duy sẽ mở ra nhiều phòng gym để cho mấy anh bt tự do nó vô nó giải free duy không lấy tiền đó tại thật sự đó, mấy em mình giàu rồi mình giàu rồi cái tư tưởng của mình nó khác lắm mấy em đó mà vô mà dạy free này nọ kia nhưng mà cuộc đời nó dạy cho duy nhiều bài học lắm nó đen như cái mỏm chó vậy đó thật sự đó cái người đời nó đối xử duy khốn nạn thế này rõ ràng đó mình mình bỏ ra hàng triệu đô mình mở cho nên cái phòng gym ra mình cho bt dạo vô cái đó chính sách mà lúc bấy giờ đó thật sự với bạn duy rất vấp phải phản đối của nguyên hội đồng quản trị luôn không ai chịu hết á nó má kinh doanh không có đạo rồi đâu anh ơi anh anh anh đừng làm lớn làm láo không ai xin lãnh đạo này cả đó nội nó vô đây nó đái không anh giờ xả nước không anh cũng tốn tiền nữa sao anh không lấy tiền nó được mà anh cho bi tỷ dạo vô được phản đối lắm nhưng mà con người của anh nó lý tưởng mà nó lý tưởng vì một cộng đồng Zimmer này nọ kia nên anh vẫn ok chấp nhận đúng không nhưng thời gian càng sau càng sau anh thấy toàn nó ăn tiền của mình rồi nó chửi mình không rồi à, nó ăn tiền của mình mà nó bán steroid nha nó ăn tiền của mình mà nó chích với em nó ăn tiền của mình mà nó nói xấu mình mấy em đúng không nó ăn tiền của mình mà nó bán hàng cho hãng khác mấy em mà nó bán trong phòng của mình luôn mấy em rồi nó chướng tay gai mắt quá mà không phải là một lần mà là nhiều lần không phải một thằng mà là nhiều thằng phải một tháng mà là nhiều năm từ đó cuộc đời nó làm cho anh ăn cái cam nhiều quá anh trai luôn cuộc đời anh giờ là no feeling no cảm xúc bởi vì mấy thằng nào mà nói chuyện đạo lý với tao mà nghèo là 3 triệu nó làm vậy đó chứ đâu phải anh lóc ta làm gì đâu nhưng mà bây giờ nhìn cái mặt mày nghèo quá mày mày nói chuyện đạo lý tao thiệt nó mã đã nghèo nói chuyện đạo lý thì mày sống cũng như lờ thôi tao lóc mẹ mày luôn cho rồi đi chứ cuộc đời tao làm ăn tới ngày hôm nay người nào tao chưa gặp đúng không rồi ờ, mà cuộc đời tao giờ nó hết màu hồng rồi bây giờ nó là màu xám rồi ủa anh nói thiệt chứ mấy em vậy luôn á tâm sự trải lòng luôn á mấy em nhiều cái lắm đâu có đứng trên cương vị thằng làm chủ đi đâu mà không có nào thành công mà đằng sau lưng không bị đâm hết mà không phải nó đâm một nhát mà nó đâm hàng tỷ nhát cái đó là nó thiệt nên không phải là anh làm cái clip mà gọi là anh nói xấu quy tì dạo là cái gì cả đây là không phải là nói xấu nhưng mà tại các bạn chơi nó lỗi quá thì cái đó là không được rồi nó các bạn bi tê dạo bạn về bạn phải ngẫm lại đúng không bạn chơi hợp lý thì không ai nói gì cả còn bạn chơi vậy chết mấy chủ phòng mấy thằng chủ phòng thì nhiều khi nó cũng mượn tiền cha mẹ vợ nó vợ con nó làm ăn nhiều khi nó bay mẹ nó ngân hàng nó cầm nhà luôn rồi nó làm ăn mà giờ nó quản lý ngu vậy chết tội nghiệp đó mà đúng không vậy thì cộng đồng Zimmer mình phát triển làm sao đây đúng không cộng đồng Zimmer mình phát triển nó phải mấy tập tạ không còn mấy kinh doanh tạ nữa làm chi đúng không suy cho cùng mình làm gì làm cũng để kiếm đồng tiền thì tụi nó tập tạ tụi nó cũng cần phải kiếm được đồng tiền mà mấy em muốn kiếm được đồng tiền trong cái giới thể hình này tụi em đừng có ngu giùm anh cái đầu tư ra để cho người ta ăn trên đầu trên cổ mà nó vô lý như vậy sao chấp nhận được đúng không ăn ăn uống đàng hoàng gì nó phải hợp lý cả còn vậy là không được nè nên những cái đối tượng mà thật sự như các bạn nhận nhận diện ra không được bt dạo này nọ kia là bạn kém quá vô nhiệt tình lắm bạn chỉ này nọ kia đồ xin lỗi bạn nếu mà bạn mà có đánh hán không hỏi thiệt các bạn luôn á mình tập tập mệt chết nghe đây tạ còn có thời gian ra khiêng ra không có thời gian dẹp vô nữa ngồi đây chỉ người ta đếm số cho ta luôn đếm cố định quanh mọ quanh mọ một hai ba bốn quanh mọ mọ mọ lên một hai ba bốn bốn ba hai một vô khỏe quá trời ơi rút rút rút Xong, ok tới bài khác đi quanh anh video rồi dứt ờ rồi em tập đi anh chụp hình có phim chứ Ôi, con nào bữa nó lại tập tại như tình dữ vậy không <laughs> hả có nào tao tại như tình dữ vậy mà thí dụ con nhỏ mà nó nó nó làm như vậy mà nó đẹp á thì nó còn hợp lý còn đằng này cái bà sồn sồn mà nó cũng vậy nữa thì là cái gì thì là bt chứ là gì không nội <laughs> đó nó cái tác hại của bt dạo rất là ghê gớm rất là nghiêm trọng mà không những một phòng hai phòng đúng không ở trong bbt của anh hiện tại giờ cũng có có nhưng mà khổ một cái má nó chơi chơi chó thẳng đi nó gặp một điều anh duy hai điều anh duy không mà không xuống tay được mấy em mấy em chỉ kêu thôi thí dụ giờ đứa con bạn bạn chửi nó bạn quýnh nó mà nó quay lại nó ôm mà nó không mà nó nựng bạn hoài mà quýnh nữa không nope. không có chơi chiều này mới đau rồi chứ chiều này xử lý sao ta rồi mấy bạn đo bài toán nha giờ bạn nào tối về cứ suy nghĩ đi cách xử lý của bạn là như thế nào thí dụ bây giờ bạn bắt gặp một hình tượng bê tê dạo nó nằm ở trong phòng bạn đó nó chơi ấy với bạn đó mà nó gặp bạn là một điều anh ơi anh ơi khỏe không này nọ có gì anh tập gì em đỡ cho em lấy tạ phụ cho bạn xử lý nhưng này như thế nào hãy comment bằng sự thật hãy comment thật lòng đi thật comment như bạn duy sẽ đọc bởi cuộc sống kinh doanh nó không hề đơn giản nó không hề dễ các bạn nhân từ các bạn nhân đạo bạn kinh doanh được đúng không chắc chắn là bạn chết chắc chắn luôn cầm tiền dưỡng thương đi con không thì cầm thị dưỡng thai đi đó làm ăn nó có đạo làm ăn luật nó có luật hết men. vậy thì á từ cái vấn đề bê tay dạo bạn muốn khắc phục bê tay dạo thì bạn cái hợp đồng bạn phải rõ ràng hợp đồng bạn phải rõ ràng ok khi mà hợp đồng bạn với membership đó đó tức là bạn tập gym mà phải có hợp đồng chứ bạn tập gym mà hợp đồng mà lôi nhau ra chửi cho làm gì đâu vậy trên cái hợp đồng ghi rõ ràng điều khoản ràng buộc ông bt dạo tôi xúc ông tôi không trả tiền cho ông luôn hay là như thế nào đó bắt ký vô để tới lúc mà xảy ra tình trạng lấy hợp đồng ra đó chị nên nó cãi ghê lắm bạn ơi trời ơi bt dạo mà nó cãi kinh lắm đụng nó ra nó cãi này nọ ok, ok abc luôn á cãi hồi nóng máu quá kêu công an luôn nè thôi cãi công an đi trời ơi cãi cho mày cãi hoài má bt dạo lộ như ban ngày chối bao nhiêu camera ghi lại bao nhiêu hình ảnh ghi lại bao nhiêu văn bản cam kết bao nhiêu ký tá đúng không bt dạy cho năm sáu người luôn má từ con 15 tuổi cho tới con 75 tuổi con nào nó lái được mà nó bồ trời ơi tụi nó yêu lắm đó, em ơi nó thật sự á ví dụ như giờ tụi em khách quan đi tụi em đừng có đứng trên quan điểm của một người chủ phòng tụi em thấy cái hành động đó được hay không cái việc làm nó có được hay không nó có hợp lý hay không một phòng gym nào người ta cũng cần phải phát triển bt còn phòng gym mà ông bỏ mẹ cái mảng PT rồi thôi ông cùi luôn rồi đúng không ông bỏ cái mảng PT là ông đầu ông ông đầu tư phòng gym đó cho ông ta kiếm tiền thôi wow. trong khi ông đi trả chi phí không được không có được mà còn mấy ông nội PT á thích đánh lẻ đánh lẻ để làm cái gì sòi ai nó cũng ghét nó đuổi như gì luôn thật sự luôn rồi bây giờ thí dụ giờ nói vậy bt dạo cây đúng không em sẽ đưa ra ngữ cảnh khác là bây giờ thí dụ như ờ, em lên mạng em gù được nhỏ kia em dẫn tới phòng anh di tập không lẽ anh Duy đuổi em luôn hả cái này thì khó mày này thì chẳng, chẳng qua mày ép tao thôi chứ tao đâu muốn nhận hai đứa bay làm gì đúng không hợp lý không em cái này là tụi em gài ngữ cảnh cái này chẳng qua là mày ép anh ép anh trên mạng anh nổi tiếng quá anh phải trả lời mày cho mày thỏa đáng thôi chứ anh muốn nhận hai đứa mày làm gì anh đâu cần phải vì hai cái phiếu của mày mà phá vỡ hệ thống của anh chắc chắn là mấy thằng kia không giờ nhận đúng không bạn đứng trên cương vị phòng game nhận làm cái gì khách tôi gần cả ngàn đứa tôi đâu cần hai đứa này vô phá hệ thống của tôi ok wow. đúng không nhưng mà tại em hỏi anh nên phải trả lời nó cây là cây chỗ đó đó thôi được vậy nhỏ đó khách mày mày dạy nó đúng không tao lôi hai đứa bây giờ nói chuyện thứ nhất mày dạy nó cái giá không được rẻ hơn bt tao dạy wow. thế thôi được được được phán đi qua phòng khác phá đi ba đúng không thiếu cha về phòng mày không phá phá phòng của như nguyễn mới chịu nữa ha hợp lý không mấy em khó lắm đúng không trong khi á mày ờ, mày thương lượng nhỏ đó như nào tao không biết đúng không nhưng mà mày dạy nó đó thì cái giá mày phải cao hơn giá bt tao đây chi để mày chia cho tao chứ chi bà đúng không cái chỗ quan trọng là chỗ đó đó em biết điều là được em biết điều không những em phải chia tiền cho anh đúng không em chia tiền cho anh mới được mày muốn chia tiền cho anh em phải lấy cao hơn ví dụ như bt lấy 500 em phải lấy 600 mày điều nhiêu kệ mày tao không biết đúng không cái tức là cái phí mà mày lấy cho của nhỏ đó phải cao hơn cái phí mà hàng BT tao bán cho nhỏ đó cùng gói thí dụ như gói 72 à, buổi là 500 à, đi ví dụ vậy thì mà lấy nó 72 hai rưỡi phải 500 trăm rưỡi đúng không xong mà chia tao phải khá khá nha tao mới chịu qua à. mà chia cho anh thì à... cái này nói chung thì anh chưa trải thực tế bao giờ tại vì gặp anh xử lý đuổi cổ thẳng mà đi qua phòng khác thì phá đi đừng có phá phòng tao ba ơi tao đâu có thiếu tiền đâu đúng không anh khẳng định với mấy em anh không thiếu tiền bạc lẻ anh chỉ thiếu tiền bạc tỷ thôi nghe nên bây giờ cái vấn đề này là anh trả lời theo nếu anh là chủ trong hoàn cảnh đó thì anh xử lý như thế nào là xử lý như vậy mày đưa tao ba trăm mày nói nhiều nữa mệt quá ok ba chục trăm dài thoải mái em nhưng nhưng ràng buộc tiếp con nhỏ đó uống súp phải uống súp của tao đúng chưa ủa mà tự nhiên mày dẫn nó vô đây mày bia súp trá hình hả bà đúng không con nhỏ đó mặc quần áo mà nôn logo thì thôi mặc quần áo mà logo đối thủ tao tao dứt luôn đúng không em hợp lý không đó nôn logo là áo bình thường còn mặc quần áo mà có thương hiệu mà thương hiệu đối thủ của anh là anh không chịu đúng không anh không chịu mày mặc quần áo anh chứ anh có đồ thol mà tao bắt ớn gì mà không mua đó cái thứ hai nữa phải mua tay của anh anh không bán mắt mày nhưng mà mày phải giữ hình ảnh cho anh để anh còn nói chuyện nó anh nói chuyện với người ta ở tại sao này nó như vậy thí dụ như anh muốn binh mày muốn giữ mày thì anh phải có lý do anh phải thuyết phục được người ta thứ nhất khách hàng khác thứ hai thằng bt nữa đúng không thứ ba nữa đạo ai nó giữ nha mày dạy gì cãi mày không được xẻ với mấy bt của anh ok đúng không thí dụ như con nhỏ đó mà nó hỏi mấy câu cà khẹ thì em cũng phải trả lời đàng hoàng nếu mà em trả lời bậy bạ mà tổn hại tới thương hiệu của anh là anh bập em luôn em đồng ý những điều đó ok cho vậy được không em vậy được không mà tao chỉ sợ cho được một đứa nó dẫn một đống đó, anh anh nói chung á thật sự mày sống được với anh là ok thôi chứ mày sống mày đừng có phá anh được rồi nhiều khi dẫn mày vô cho mày tập tạ này nọ kia tập tầm nữa mày phá nát mẹ nó cái phòng gym anh luôn đúng không mày vô mày khịa bt tao còn mày chọc cho nó sóc ốc lên nó đập cho vỡ mỏ biết vụ kali quýnh người chưa không phải tự nhiên nó quýnh đâu ba ơi Ô, ba vô ba chơi bậy bạ quá rồi nó quýnh cho ba mà bầm mình rồi xong rồi ba lên mạng mà kêu ca bà đổ thừa kali đánh người không cho đỡ tạ đồ abc nè tôi mang thẻ tôi tôi đi đi tập tôi đấu tiền chứ không phải là tôi tôi tôi đi tập chùa mà mấy anh cứ kêu là tôi kèm anh kêu em kèm không bây giờ lâu cái người tới đây kêu kêu tôi kèm bây giờ ờ thằng việt cái nhận tôi bốn triệu này rồi tôi sẽ chấp nhận nói chung không có gì không có lửa phải có khói ví dụ đỡ tạ không biết thẳng luôn anh chả quan tâm nữa nhưng mà tại sao nó bực nó bực thì tại vì khi có thể là mày đỡ thiệt đúng không mà trước đây có nhiều thằng nó đỡ láo nó bt nó vô nó chạy bậy bạ đi chỗ người ta làm dịch vụ bt không vô ông chơi của đó à. bởi vậy tao thiệt ở trong dân thể hình nó đi quýnh lộn tối ngày mà nó cũng vậy thôi phòng anh thì nó đỡ đó nhưng mà nói về vậy sống sao cũng được đã là con người với nhau ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng nha xong rồi người ta như thế nào vui vẻ đồng ý thì chơi không đồng ý á, thì đi nha không đồng ý đi mà anh nói thẳng một câu luôn cái nghề bt dạo không bền vững không bền vững xong rồi thêm còn cái nghề bt tại gia nữa anh nói thiệt với mày á bt tại gia tỷ lệ trả hình rất cao xui xui đang đang bt tại gia mà tự nhiên quên mặc đồ vàng chồng đạp cửa vô hỏi con nhỏ kia mày đi tập tạ mà sao thằng bt nó đè cho mình mà vậy không phải tại vì tạ nó không có nặng nó nó nằm lên đẩy cho nó nặng cho nó lau mồ hôi nữa ờ ờ ờ ờ à, nghe bt tại gia đó trời ơi làm gì làm đừng chọc cho thiên hạ chửi làm bt phải có đạo đức bt làm bt dạy con nhỏ đó ban ngày dạy dạy ở trong phòng tập tối dạy khách sạn thằng chồng phát hiện bắt được còn cãi nữa ai biểu mày yếu đó cái vụ đó cũng một thời luôn đó cái vụ đó cũng một thời luôn từ bt mà ra đó mấy em bởi vì nói về câu chuyện bt đó còn dài đằng đẵng nói nhiều chuyện lắm nhưng mà hôm nay chủ đề là bt dạo đó cái vấn đề bê dạo là vấn đề mà chủ phòng gym phải quản lý được phải control được nghe còn nếu mà bt đó đem khách đó cho mình mà bt đó chấp hành luật chơi đàng hoàng công bằng cho cả hai thì lúc đó có thể ngồi xuống thương lượng còn ngoài ra thì tôi khuyên các bạn từ chối thẳng đi đâu trả được đồng bạc nào cả mà hư cả cái hệ thống của mình hư cả cái thương hiệu của mình hư cả phòng gym của mình ok nên bây giờ thực sự ví dụ như nhìn bt dạo thứ nhất các em chọn đường bi tại dạo các em cũng sai nó không có tính chính danh nó nó không có tính chính danh em kiếm được đồng bạc mà em phải trui nhủi em phải trốn tránh nó đúng không em phải sống lỗi thì con đường đó anh cũng muốn là tất cả những cái fan của thol hay là fan của Nhi Nguyễn phải làm con đường đó nó không có chính danh nó không có men nó bằng nó không có men đó nên các em cứ sống đàng hoàng làm bt này nọ đàng hoàng chính ngạch đàng hoàng không phải không có khổ đâu đúng không xong rồi mình mình, mình luyện công để mình lên chức để mình lên cấp từ thằng bt cấp lên thằng bt lít rồi từ thằng bt lít lên thằng bt trưởng đi ăn đủ ăn rồi sống cái gì nữa sống vậy người ta tôn trọng người ta để trọng đó ví dụ em có làm chỗ này em thích thì em làm không thích thì em nghỉ em qua làm chỗ khác người ta vẫn tôn trọng em còn cái bản thân mày mà tối ngày mày đi mày lủi lủi mày kiếm mày kiếm lợi bất chính mày hại người ta không mà thì thôi đi đâu người ta cũng phải đề phòng thậm chí nó nó đuổi luôn đó nên có những cái con vấn đề khuất tức nên có các bạn cũng đừng có gọi là nhiều khi tập gym bạn không hiểu chân chủ các bạn cứ nói rằng ở ờ, thời ơi nó làm ăn thì kệ mẹ nó đi đâu đụng chạm tới mình đâu sao không đụng được ông nội thí dụ như cỡ tôi tôi giàu tôi chả sợ thôi cỡ mấy thằng mà nhỏ nhỏ đi đúng không nó vay vốn hay nó nó nó huy động vốn nó mở phòng game nó chết bà nội nó luôn đó chứ đó nó không sợ nó thề luôn nói chung là căn bản cuộc sống được các bạn sống dễ các bạn giàu các bạn có tiền